Kính chào quý vị các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng trang bị cho Tô Lâm hóa lực khủng để chống dần Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bộ Công an đã khoe tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã được trang bị nhiều loại phương tiện khí tài hạng nặng hiện đại và có sức chấn áp rất mạnh. Xe hôm mở chống đạn được trang bị cho chỉ huy, xe bọc thép S5 do Hàn Quốc sản xuất chống được đạn có nhiều lỗ bắn ở hai bên chở được 12 người vừa nhậu và nhiều loại vũ khí khác nhau. Điểm đặc biệt của S5 là bánh xe khi bị trúng đạn vẫn có thể chạy được với vận tốc trung bình khoảng 50 km mỗi giờ. Với bom mìn thì có thể chống được khoảng 500 gram thuốc nổ TNT và nhiều khí tài thuộc hàng khủng khác. Đây là hình ảnh thể hiện bên ngoài là khoe khoang nhưng ẩn ý dường như là đe dọa. Trong tình hình, sự thối nát của đảng cứ luôn phôi bày ra trước bàn dân thiên hạ thì tất nhiên lòng dân sẽ bất an vô cùng. Lò của ông Trọng dựng lên đã qua gần 10 năm, nhưng đốt không xuể quan tham khắp nơi từ Bắc vào Nam. Ông Trọng càng đốt thì củi càng nhiều, và như thế đốt mãi chưa biết bao giờ mới hết. Thậm chí ông quẳng người này vào lò rồi đưa người khác lên thay, và người thay thế cũng chẳng khác gì hơn. Trường hợp ông Trung Ngọc Anh thay ông Nguyễn Đức Trung vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì ông Anh lên sau cũng tệ như ông Trùng trước đó. Hay trường hợp như ông Nguyễn Thành Phong thay ông Lê Hoàng Quân ở vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự. Có thể nói rằng ông Trọng không biết bắt đầu từ đâu để diệt sạch bầy sâu bọ đang làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một nhơ nhuốc trước nhân dân. Mặc dù Đảng Cộng sản và nhà nước của Đảng này lập ra luôn hô khẩu hiệu là nhà nước của dân và vì dân, do dân, nhưng kỳ thực là họ coi dân là thành phần cần phải trấn áp. Đảng Cộng sản thực hiện bảo vệ đảng bằng hai lớp kiên cố gồm vòng trong và vòng ngoài. Vòng ngoài là Ban tuyên giáo Trung ương điều khiển một mạng lưới báo chí độc quyền để tuyên truyền những điều theo ý đảng. Đã bao lâu này, Đảng Cộng sản luôn đổ lỗi cho những thối nát của chế độ rằng đảng không sai nhưng do người thực hiện chính sách sai. Thực tế thì quan chức nào cũng được đảng đào tạo chung cao cấp về lý luận chính trị và đảng viên nào cũng được học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy thì cái sai cá nhân là do đảng hay là do cá nhân đây? Đây hình ảnh những chiếc xe Hummer chống đạn dùng để chỉ huy chiến dịch chống dân nếu cần. Với vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phơi bày cái ác tột cùng của nó từ nhiều năm trước, khi người dân miền Trung gặp thiên tai, thì mặt trận Tổ quốc Việt Nam ép buộc các nhà từ thiện phải cống nạp cứu trợ cho họ, rồi từ đây họ muốn phát cho ai thì phát. Trong vấn đề này, nhiều người nghi ngờ mặt trận Tổ quốc muốn trục lợi nhờ vào thảm họa. Tuy nhiên, vì tổ chức này không bao giờ kiểm toán độc lập vào cuộc nên không có bằng chứng để chống lại họ. Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng phải lòi ra, đại họa dịch Covid-19 ập đến người dân trong nước thì bị dịch tấn công, người dân ở nước ngoài thì mắc kẹt ở đất khách quê người, không có hỗ trợ. Và lúc này thì chính quyền của Đảng Cộng sản mới thể hiện hết bản chất của họ. Vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu đã nói lên tất cả. Người dân càng khốn khổ, chính quyền thì càng nhẫn tâm. Lòng dân không thể nào không phẫn uất trước những trò chấn lột người khốn khổ đến như thế. Đây là hình ảnh dân với tay không có tấc sắt nhìn sẽ bọc thép súng ống tua tủa này của công an ắt phải bạt vía. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người bảo thủ và lũng con người có nhãn quan chính trị khá nhất hiện nay. Ông đã nhìn thấy những gì mà Đảng Cộng sản đã, đang và sẽ bộc lộ là quá lộ liễu, không thể dùng tuyên giáo để che đậy hết được, mà phải diệt bớt quan tham. Tuy nhiên khi bắt tay vào diệt thì không xuể, hết lớp này lại đến lớp khác trào lên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 Đức là quốc gia đầu tiên từ chối nhập cảnh đối với người Việt Nam mang hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than bắt đầu bằng chữ P. Nguyên nhân do thiếu thông tin về nơi sinh trong cuốn hộ chiếu này. Sau đó, nhiều quốc gia khác cũng làm tương tự như Đức. Xã hội dậy sóng, rất nhiều trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài bị làm khó vì tấm hộ chiếu thiếu nơi sinh này. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rất cứng đầu. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2022, ông Tô Lâm bị chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, ông Tô Lâm chủ yếu là đối phó với những chất vấn chứ không thừa nhận cái sai của ngành công an khi tự ý xóa mất nơi sinh trong cuốn hộ chiếu mới này. Thay vì đổi lại hộ chiếu mới cho những người đã lỡ sở hữu hộ chiếu bìa tím than thì ông Tô Lâm đã có pha xử lý rất cồng cành, tốn công sức và tiền bạc của công dân Việt Nam. Đó là các đại sứ quán phải cấp thêm bị chú để bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu này. Đây được xem là hành động cứng đầu của ông Bộ trưởng Bộ Công an, quyết bảo vệ cái sai tới cùng và đẩy những rắc rối sang cho các đại sứ quán và người dân phải gánh chịu. Bản chất cứng đầu không chịu nhận sai của ông Tô Lâm thể hiện rõ nét qua việc ông cho công an bắt Thánh Giác Hành Peter Lâm Bùi vì anh này đã nhảy lại hành động rắc muối lên miếng thịt bò rát vàng nổi tiếng mà ông Tô Lâm đã từng há miệng ra đớp tại London. Ông Tô Lâm là người trưởng thành từ ngành an ninh, ông giữ các chức vụ như Cục Bảo vệ Chính trị 1, Cục Bảo vệ Chính trị 3, với mục đích là triệt phá những tổ chức hay cá nhân nào mà đảng nghi ngờ họ phá hoại an ninh chính trị. Nhiệm vụ của Tô Lâm là phá mà không cần bằng chứng, làm việc theo nguyên tắc thả bắt lầm còn hơn bỏ sót và từ đó hình thành nên tính cách độc đoán của ông Bộ trưởng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng nhắc nhở vẫn không ăn thua gì. Từ cuối tháng 7 đến nay đã 7 năm tháng, công dân Việt Nam ở nước ngoài đã vô cùng vất vả về cuốn hộ chiếu thiếu nơi sinh của mình. Nhưng Tô Lâm vẫn không chịu thay đổi quan điểm. Cái sai của ông Tô Lâm đã quá rõ ràng, không thể chối cãi được. Vậy mà ông Tô Lâm vẫn cương quyết giữ nguyên cách làm cũ. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2022, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc nhẹ rằng Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp xử lý vấn đề mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, câu nói của ông Phạm Minh Chính vẫn không lay chuyển cái đầu ngoan cố của ông Tô Lâm, dù ông Tô Lâm chỉ là bộ trưởng dưới quyền ông Thủ tướng. Nhưng dù cứng đờ cỡ nào thì cũng đến lúc ông Tô Lâm phải mềm. Bởi không thể vì cái sai phạm cá nhân mà người dân cứ thiệt hại mãi như vậy được. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, ông Tô Lâm cũng phải chỉ đạo Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai cấp hộ chiếu mới bổ sung thông tin nơi sinh. Như vậy là Tô Lâm đã phải mềm sau 5 tháng, cứng đầu không chịu lùi bước. Tại Việt Nam hiện nay gần như không ai có thể kiểm soát được ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tô Lâm chỉ nghe lệnh từ Tổng Bí Thư, còn Thủ tướng thì gần như không kiểm soát được ông Bộ trưởng này. Tô Lâm đang rất hữu ích với ông Tổng Bí Thư vì có thế dựa vững chãi vào ông Tổng, nên ông Tô Lâm dám lộng quyền bất chấp mà vẫn không bị xử lý kỷ luật. Đây là hình ảnh và cuối cùng thì ông Tô Lâm cũng phải xỉu Tô Lâm là mẫu người làm càn, vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cách đây 6 năm đã nói lên điều đó. Tuy nhiên, đẩy nhân dân vào thế khó khăn chỉ vì tắc trách trong việc cấp hộ chiếu là điều không thể duy trì mãi được. Không thể phớt lờ những khó khăn bất tiện của người dân và cuối cùng thì Tô Lâm cũng phải mềm. Hiện nay, Tô Lâm là người có ích cho ông Tổng Bí Thư, có ích cho Đảng Cộng sản nhưng chưa chắc gì có ích cho nhân dân.